우 리야 우리 유튜브 하지 말고 이거 하자 폭동 <laughs> 너너 럭키머니 럭키머니 tiền trừ tiền cái Ủa cháu sáng chồng đi Không chứ lấy lòng cầu Không có chồng Lọ cái gì đây Đó Hai mốt à Ghê đó thôi mở thôi tiền vô ờ bắt đầu Ghê rồi bye Rồi hút đầu Rồi hút đầu Ồ ghê Bấm tay Để coi trong mặt video nè <laughs> Biết mà Rồi Nè lấy mẹ lấy mẹ 리아 돈 벌고 있는 거야? À bố có số đi đây bốn chục hả ba chục nữa chắc có xin tờ nữa mấy đâu nè để kêu mình nó mày ai buồn lấy ai buồn lấy kia nó lụa bài kia thấy bài rồi đó đi đâu à không đi lấy cái thẻ xui rồi lấy mình không đây rồi 18 chứ Đắt tiền lắm mà vô Mấy đấy quá quá điểm rồi Hai hai hai mốt kìa mốt Nó có hơi hơi Một cây bả là cũng chưa được tải mày 야 너 타짜야? ơi hả 야 너 돈 다 여기 있어 왜? 어? 왜 돈 다 여기 있어? You're the pro gambler? Wow Mồng con đeo đồng tiền Cái cho lỗ cái mèo nãy giờ mèo hay lắm 리아 우리 유튜브 하지 말고 이거 하자 Nào vô nè, năm năm bán thôi nè Học gia đình À, Đức Thanh đâu rồi? Đức Thanh tiền rồi để mà ngon Sao chị vẫn chưa ăn rồi đi ra tiền rồi chứ Mở rồi, em mở rồi 와, 너 빠아 복돈 노노 럭키 머니 럭키 머니 럭키 머니 야너 또 뺏으려고 그러지 저리 가 아. 떴어요 không phải đầu tiên là không làm chuẩn toàn bộ cũng làm nhưng mà 이거 쫀쫀이 바나나던데? 너무 많이 투머치 이거 그 아니야? 맛있어 걱정마 꽝남이요 꽝남 맛있어 이거 음. 맞아요 편집할 여건이 안 돼요 지금 오늘 사실 영상 하나 더 준비했는데 오늘 내로 업로드 못할 것 같아서 못했어? <laughs> 뭐 음. we dance tonight 아저 <laughs> 오늘 댄스 보여드릴게요 <laughs>